Bài 1 rút gọn các phân tích sau. Các bạn nhìn lên trên màn hình cho thầy. Bài 1 gồm 4 ý. Thầy trò chúng ta sẽ bắt đầu xử lý từng ý một. Bài 1 câu A này, 5x trên Câu A 5x <clears throat> trên 10 cái này là dễ rồi đúng không? Số với số là xong. 5 với 10 rút gọn thì bên cái này còn 2 đúng không? Vậy chỉ là bằng x trên cho 2. Được chưa? Câu B. 4xy trên 2y. Rút gọn số trước 4 với 2 trên tử còn 2 mẫu là một thôi. x trên tử có dưới 0 còn x y và y hết được chưa chúng ta rút gọn từng cái một nhá đầu tiên rút gọn hạng từ tự do số gọi là được gọi là số với số biến x vì biến x biến y vì biến y biến z đối với biến z được chưa câu c 21 x mũ 3 à, x mũ 2 y mũ 3 chia cho 6 xy số 21 với 6 rút gọn cho nhau với 6